pháp tòa à? chúng con xin cung thỉnh chư đại đức tăng ni an tọa để nghi pháp được đầy đủ xin mời quý phật tử và gia đình đồng quỳ gối chắp tay trang nghiêm hướng về trên sư phụ để chư tăng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 Sư phụ đã giúp cho chúng con hiểu được năm đức tính cao quý của con voi. Qua đó, chúng con cũng đã phần nào áp dụng lời giảng của sư phụ vào cuộc sống và thấy mình đã biết phòng hộ các căn, chính niệm tỉnh giác hơn trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con thấy mình vô cùng may mắn và hạnh phúc khi được thực hành chính pháp. Kính bạch trên sư phụ do tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp. Dù không được về chùa trực tiếp nghe sư phụ giảng pháp, nhưng thông qua các trang mạng trực tuyến của chùa, các Phật tử vẫn rất chăm chỉ tu học với tâm khát ngưỡng được nghe những lời sữa pháp quý báu từ trên sư phụ. Giờ này đã hợp thời, chúng con kính thỉnh trên sư phụ từ bi hoan hỷ tiếp tục giảng giải phần tiếp theo trong bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp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 Nam Mô Cầu Thỉnh Bồ Tát Ma Ha Tát Thầy mời toàn thể đại chúng an tọa Ờ, thỉnh đại chúng chắp tay trang nghiêm, niệm hồng danh Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Ngơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu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 đến tất cả quý Phật tử cùng gia đình. Chúc tất cả mọi người đều bình an trong đại dịch Covid này nhé. kính thưa đại chúng, bài hôm trước chúng ta học đến bài số 217, học từ con voi. Hôm nay chúng ta học tiếp bài 218, có tựa đề là học từ con sư tử. À, chúng ta thấy hai cái vị trí giả này cái gì các vị cũng có thể lôi ra để trở thành bài học cho chúng ta được đúng là với cái con mắt của pháp thì nhìn ở đâu cũng thấy pháp phải không trước hết ấy, vào, vào bài này thì chúng ta tìm hiểu về con sư tử một chút nghe không? thì chắc có lẽ trong chúng ta ở đây ai chúng ta cũng biết con sư tử tất nhiên cũng có thể có người chưa gặp trực tiếp nhưng đều biết hình ảnh của nó à, được xem trên phim à, trong sách báo à thì ờ, sư tử á, nó là một trong những cái ờ, gọi là đại miêu thuộc họ nhà mèo đấy <laughs> sư tử nó thuộc họ nhà mèo nhưng mà con mèo lớn nè à, cho nên người ta còn nói mèo là thầy của hổ thầy của sư tử <laughs> Đó. cho nên sư tử lại thuộc họ của nhà mèo người ta xếp vào cái họ nhà mèo thế và sư tử là một cái loài mà có sức mạnh và rất dẻo dai chúng sống bầy đàn ở trong rừng Đấy, và cái khả năng săn mồi của nó rất là lớn. Ngay cả những con vật to lớn hơn nó nhiều lần như voi hay là tê giác hay là hà mã mà sư tử nó vẫn sẵn sàng nó có thể tấn công. Nghe không? Có thể là ba bốn con nó tấn công một con voi, một con, một con hà mã. Đấy, rất là gớm, nó không sợ. Thế cho nên ấy, sư tử từ xưa đến nay vẫn được mệnh danh gọi là chúa tể rừng xanh, vua của muôn thú à, <laughs> đấy, sư tử là như vậy đấy thì kính thưa đại chúng ờ, trong lịch sử ờ, và trong cái văn hóa thế giới thì sư tử luôn luôn được dùng làm những cái biểu tượng cho sức mạnh cho quyền lực đó. Cái sư tử là được được làm cái biểu tượng như vậy quả thật chúng ta nhìn mặt con sư tử thì thấy nó rất là hùng dũng vào nó rất là hùng dũng nó rất là là là là là là, là dũng mãnh trông nó rất là là là bề thế oai phong mặt sư tử đấy nghe không Thế, ừ. cho nên là sư tử được làm biểu tượng của sức mạnh của quyền lực ừ. và trong ờ, văn hóa nhiều nước ấy, thì sư tử được mô tả ờ, là những cái vị thần và có những vị thần có hình tướng là con sư tử à, có mặt con sư tử ừ. và cũng nhiều nước thì lấy biểu tượng sư tử để gắn lên trên ờ, quốc kỳ ở trong huy chương trong những cái bảo vật quốc gia Đấy, rất nhiều nước Đấy. còn riêng trong phật giáo chúng ta thì ảnh của, hình ảnh của sư tử cũng được dùng rất là nhiều vào à, cái tiếng thuyết pháp của đức phật của chúng ta đó được gọi là tiếng giống của sư tử à, à, tiếng giống sư tử và khi tiếng giống này mà cất lên ấy, thì khiến cho tất cả à, ngoại đạo tà giáo là đều run sợ hết cũng giống như con sư tử khi nó giống lên thì muôn loài muôn thú là đều run sợ hết nghe không? kinh hồn bạt vía đó cho nên là là pháp đức phật thuyết được gọi là tiếng giống của sư tử đó. thế và còn có những đức phật ấy mang danh lấy cái danh là sư tử như là đức phật sư tử hống à, đức phật sư tử hống rồi đức phật sư tử phấn tấn cụ túc như lai đó như vậy là có rất nhiều vị phật có cái tên lại là trùng với tên sư tử nghe không? và trong tiền kiếp của đức phật thích ca của chúng ta cũng có rất nhiều kiếp ngày tái sinh hoặc là ngày nguyện sinh mang thân sư tử nghe không? mang thân sư tử có cái câu chuyện con sư tử lông vàng nó rất là à, yêu quý tôn kính cái áo cà sa của người xuất gia cho nên là nó chấp nhận bị cái ông thợ săn ông giết chết vì cái ông thợ săn này ông biết là con con sư tử này nó rất là quý một cái thầy tu mà thầy đắp cái áo cà sa vì con sư tử lông vàng này nó quý lắm rất là quý đó thế thì cái ông thợ săn này ấy, ông mới nghĩ ra cái mưu hôm ông ấy đổi áo cho cái ông thầy tu Ừ, ông ông ông đổi cái áo thầy tu và ông mặc nó vào thế sau đó vì ông tiến gần đến con sư tử vì con sư tử thì nó rất là kính cái áo của thầy tu cho nên khi mà ông này dùng cung để bắn nó nó biết nhưng mà nó không nó không giết ông ấy và cuối cùng nó chấp nhận chết chấp nhận chết để cho ông lột ra nó mang về và ông dâng lên vua nhưng khi mà vua biết được cái việc ác của ông này như thế thì vua ngược lại lại xử tử cái ông thợ săn này ừ. đấy thì tiền thân đức phật là cái con sư tử lông vàng đấy có một kiếp ngài là con sư tử lông vàng đấy ừ, nó rất là kính cái áo của người xuất gia cái y cả sa này nó rất kính nó chấp nhận là chết đấy để mà mà giữ vẹn vẹn toàn cái lòng tôn kính với cái chiếc áo của người tu hành thế và chúng ta thấy là ai mà đi về đất Phật ấy, thì đều thấy những cái thánh tích bây giờ có dấu ấn, đặc biệt nhất là các cái, cái di vật mà của vua A Dục để lại, nhất là các cái cột trụ thì hầu hết cột trụ nào cũng có biểu tượng đầu con sư tử cả. Có cái là một cái đầu con sư tử, có cái là bốn cái đầu con sư tử, wow gắn ở trên cái cột trụ đấy, là đánh dấu những cái, cái thánh tích nơi mà Đức Phật à, đã có những các cái đặc biệt ở đó như nơi Đức Phật sinh ra, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật truyền pháp luân, nơi Đức Phật nhập niết bàn. Tất cả những nơi đó đều có những cái trụ đá của vua A Dục, có những cái di vật của vua A Dục để lại và đều có hình thù, hình dáng cái đầu của con sư tử. Đó. Và ở Việt Nam chúng ta thì con sư tử cũng ờ, rất là gần gũi phải không? trong các cái lễ hội ở chùa chúng ta cũng đều có múa lân rồi múa sư tử phải không? múa kỳ lân rồi múa sư tử đấy phải không? rất là gần gũi thế cho nên ấy, ờ, văn hóa hầu hết các nước đều cũng rất là quen với cái con sư tử này và, và sư tử thực sự là biểu tượng cho sức mạnh cho uy quyền phải không? Đó. thế thì ờ, bây giờ chúng ta sẽ vào văn kinh à, sau khi tìm hiểu một chút về con sư tử thì để xem là hai vị trí giả này học được từ con sư tử những cái gì để ứng dụng vào việc tu tập của chúng ta nha thầy đọc văn kinh tỳ kheo na tiên mới nói rằng tâu đại vương về sư tử thì có sáu chi điều đại vương hãy lắng nghe vua milan đà đáp thưa vâng na tiên nói thứ nhất Sắc lông của sư tử thường có màu vàng nhưng rất là mịn màng, sạch sẽ. Nó không thích sự dơ giấy, thường tránh xa chỗ dơ giấy. Bậc hành giả phạm hạnh cũng hằng phải giữ cái tâm mịn màng và sạch sẽ như sư tử vậy, không thích cấu ế trần lụy và hằng tránh xa chỗ cấu ế trần lụy. Đó. Ở đây ấy, chúng ta biết ấy, con sư tử tính nó rất ưa sạch sẽ, mà chỗ nào sạch thì nó nằm, nếu bẩn là nó không nằm à, và một số các cái loài eh, chim thú khác nó cũng có cái tính ưa sạch sẽ thầy lấy ví dụ như là con công con vẹt hiêu nai là những cái loài nó rất thích sạch sẽ wow. ở chùa mình ấy, trước đây có cái con chó con tiểu hân ấy, con con chó đấy nó cũng rất ưa sạch sẽ à, nhiều khi nó tự nó nhảy xuống hồ nó tự tắm <laughs> đại chúng thế nó rất là thích sạch thế nhưng cũng có những con vật thì nó lại ưa bẩn đặc trưng nhất là con lợn mà <laughs> con lợn rất thích cái chỗ bẩn chỗ ướt ẩm ướt nằm để nó đầm vào nó đầm đấy thế thì ở đây con sư tử có cái đặc tính nó rất là ưa sạch sẽ và rất ưa sạch sẽ thế thì na tiên rút ra cái bài học gì bậc hành giả hành phạm hạnh ấy, thì cũng phải giữ cái tâm mình mịn màng sạch sẽ như là sư tử vậy không thích cấu ế trần lụy hằng lánh xa chỗ cấu ế trần lụy đã gọi là hành giả tu hành phạm hạnh thì phải là cái người ưa sự sạch sẽ của tâm mến sự sạch sẽ của tâm thưa đại chúng thì người đó mới có thể gọi là tu hành phạm hạnh được trần gian là cấu uế là ô nhiễm chúng sinh sống trong trần gian thì thế nào cũng bị nó làm cho tâm mình vấy bẩn vào cho nên thế gian này gọi là biển dục mà tắm trong biển dục thì làm sao mà mình không nhiễm cái mùi tục lụy cho được thưa đại chúng chúng sinh sống trong dục này quen với dục say đắm trong dục thì rất là khó có thể rời xa dục thưa đại chúng ừ. trong kinh phật có kể một câu chuyện có một nhóm các cái cô hàng bán cá đấy của cô bán hàng cá ở chợ thế thì hôm ấy trên đường về nhà thì trời nổi mưa rông sấm chớp thì các cô không đi được nữa các cô mới ghé vào xin ngủ nhờ ở một cái quán hàng bán hoa Vâng, thế đêm hôm ấy thì các cô ngủ nằm trong phòng ngủ nhưng mà mùi của, của hoa, hương của hoa nó bay vào khiến cho các cô không thể nào ngủ được, <laughs> không ngủ được đấy đại chúng. Rất là thơm tho, rất là sạch sẽ nhưng các cô không ngủ được, chằn chọc và mãi không ngủ được. Thế là một cô mới sáng kiến, cô chạy ra ngoài, cô bê mấy cái giỏ cá, cô đeo trong phòng. Ấy. <laughs> Thế thì mùi cá nó bốc ra, các cô quen với mùi cá rồi mà nó bốc ra một lúc sau thế là các cô ngủ rất là ngon rất là thoải mái đấy thế này chúng trong kinh phật kể câu chuyện đấy để muốn nói là gì chúng ta cũng thế chúng ta giống như các, những các cô bán hàng cá đấy ta sống trong cái trần lao trong, trong cái biển dục này nó quen rồi nó nhiễm vào rồi vào xa rời nó bỏ nó rất rất là khó khó lắm thưa đại chúng nghe không cho nên thầy nói vui bảo ai khởi động cái tâm mà xuất gia nó hiếm lắm thưa đại chúng thầy có một anh bạn cũng rất là thân ngày xưa cũng cùng học đạo với nhau đấy lúc cư sĩ ấy. thế nhưng mà anh bảo chú hiếu ạ à, anh nói thật với chú là anh tối ngủ mà không sờ được chân của thằng cu con nhà anh là anh không thể ngủ nổi nghe không có hai đứa con thôi một đứa trai đứa gái nhưng anh bảo mà không cầm được cái chân nó là anh không ngủ nổi ai đến như vậy luyến đến như vậy thưa đại chúng thế và anh cũng không đi xuất gia được thưa đại chúng đấy thế thì chúng ta cũng thế chúng ta sống trong cái cái cái trần lao cái biển dục này nó quá quen rồi lại nhiều kiếp ở trong đây rồi nó nổi nó thâm nhiễm chẳng phải vào vào vào vào máu nữa mà vào xương vào tủy rồi vào tâm não rồi thưa đại chúng kiếp nào cũng huân tập những cái thói quen của trần dục phiền não cho nên ấy, toàn thân chúng ta là dục à, rời nó ra thật là khó thưa đại chúng rất là khó hồi bé thì thầy có cái suy nghĩ là tại sao lớn lên là cứ phải lấy vợ lấy chồng nhỉ thầy có cái thắc mắc như vậy thầy cũng có nhiều cái thắc mắc nó rất lạ kỳ <laughs> nếu không lấy thì có làm sao không ừ. có ai bắt mình đâu nhỉ bố mẹ bây giờ thì không ép con cái như ngày xưa nữa không phải cái thời mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa không ép rất là tự do wow. à, thế thì thế thì làm sao mà cứ phải lấy vợ cứ phải lấy chồng à ấy thế nhưng mà rồi ai lớn lên cũng thường cứ phải lấy vợ lấy chồng hình như là không lấy vợ không lấy chồng là không xong không ổn à, có cái gì nó bất ổn <laughs> hình như là có một cái lực gì đấy nó nó cứ đẩy mình cứ phải đi phải lấy vợ phải lấy chồng à, gái lớn ai không phải lấy chồng <laughs> phải không? hình như có cái lực gì không lấy không ổn mà mặc dù lấy vợ hoặc lấy chồng à, chắc gì đã được nhờ cậy và chắc gì đã được hạnh phúc sung sướng hơn đâu đấy. mà biết bao nhiêu người cũng đau khổ vì chồng vì vợ đấy thế đấy. thế mới có câu làm sao à, à, thế gian có câu làm sao lấy chồng như gông đeo cổ lấy vợ như dợ buộc chân đúng không đại chúng <laughs> thực đấy bây giờ thầy nghĩ nhiều cô nhiều chú ở đây cảm nhận thấy rất rõ cái này nhiều khi cũng mệt mỏi với cuộc sống gia đình lắm rồi phải không? mệt mỏi lắm rồi ừ. thế thì mình phải thấy thế này mình sống một mình mình đây này mà nhiều khi mình còn chẳng bằng lòng với chính mình chẳng hài lòng với chính mình cái mình mình cũng còn chẳng hiểu nó ra làm sao và huống nữa là mình lại đeo thêm một cái người vốn là xa lạ chẳng hiểu biết gì nhau mấy phải không thì quả thật là phức tạp có đúng không đại chúng <laughs> phức tạp lắm đấy rất phức tạp ừ. cho nên thầy nghĩ thầy chắc cũng có duyên tu từ kiếp trước ấy. cho nên từ từ hồi hồi mà chưa đi tu ấy, lúc ý ở nhà cũng ép lấy vợ cũng nói đấy nhắc đấy nhưng mà sao thầy cứ nghĩ đến cái chuyện thầy thấy nó có cái gì đấy chắc thấy nó rất là mệt cảm thấy nó rất là nặng nề trong tâm ấy, cảm thấy cái gì nó nó như là sắp sửa bị trói á thực sự là như vậy thưa đại chúng à, thực sự như vậy có cảm giác như vậy thầy nghĩ chắc đấy là cái duyên mình đã từng tu rồi từng tu kiếp trước à ừ. thế nhưng mà đại chúng biết nghiệp của trần gian nghiệp của người thế gian có ai tránh khỏi đâu à, hầu như ai cũng phải đi theo con đường đấy đấy gọi là nghiệp của trần gian và người mà đi tu được thầy nghĩ ví giống như là cá nhảy khỏi lưới chim sổ lồng vậy ừ. ngày mà thầy mới cạo tóc xuất ra thưa đại chúng khi mà tóc vừa mới rụng xong á nào mình sờ lên cái đầu mà mình tự nhiên mình thấy nó nó thoáng nó mát nó nhẹ và một cái cảm giác nó thanh thang nó rất thanh thang nó nó mênh mông thanh thang rất là dễ chịu nó nó, nó lạ lắm thưa đại chúng ừ, đúng là giống như là chim được sổ lồng tung cánh bay vào khoảng trời không đó. khi mà thầy xuất ra trong thiền viện thưa đại chúng đúng là cái cảm giác như vậy cạo xong cái mái tóc này thấy đầu nó nhẹ nó thoáng hẳn đấy thực sự là như vậy ừ và rất hạnh phúc thưa đại chúng <laughs> rất hạnh phúc thì đi xuất gia thực hành phạm hạnh thì phải quý sự trong sạch dù là có tám thân mất mạng cũng phải quyết giữ gìn người xuất gia phải biết rằng mình đã bước ra khỏi cái đầm lầy uế trượt của trần gian phải ý thức được cái điều đó đừng để mình rớt trở lại giống như một người mà họ ở dưới cái hầm phân ấy, thưa đại chúng mà bây giờ được vớt lên rồi lại cho tắm gội sạch sẽ lại cho sông hước nước hương hoa thơm à, thì cái người đó sau khi mà được à, sông hương hoa rồi tắm rửa sạch sẽ rồi nhìn thấy hầm phân liệu có còn muốn rớt trở lại cái hầm phân đấy không thưa để chúng chắc là không ai muốn rơi trở lại nữa rất kinh tởm không phải không rất kinh tởm thế cho nên ấy, cái người mà tu hành phạm hạnh ấy cũng vậy phải yêu quý cái phạm hạnh giống như cái người mà đã được ra khỏi hầm phân và được tắm rửa sạch sẽ này này mà phải như vậy cho nên muốn muốn như vậy thì người tu hành chúng ta phải trân quý giới học ở đây na tiên nói thế phải chúng ta phải trân quý giới học thực hành oai nghi phép tắc đầy đủ sống lục hòa biết hiểu dục chi túc nếu thực hành như vậy thì tự nhiên phạm hạnh của mình nó sẽ dần dần nó đầy đủ và nhập vào thánh đạo đó nếu mà thực hành đầy đủ phạm hạnh như vậy sống đúng như vậy thì tự nhiên sẽ phải đầy đủ làm mãi nó phải đủ phải không giống như là mình ừ, tích cóp góp bão dạ gió còn thành bão cơ mà phải không Đó. mỗi ngày một chút một chút mình làm mình thực hành thì phạm hạnh tự nhiên mình nó sẽ nó sẽ viên mãn thôi viên mãn thì phải vào với thánh đạo phải chứng đạt đó và để trợ duyên cho phạm hạnh thì chúng ta phải lánh xa những cái pháp câu ế cũng gọi là viễn ly và sống ở rừng chính đối với chư tăng ấy, sống ở rừng chính là cái cơ hội tốt nhất cho hành giả sơ cơ nhập đạo người mới tu thì nên sống ở rừng tránh xa phố thị huyên náo tránh xa những cái chỗ đô hội phồn hoa thì đấy là cái cơ hội cái duyên tốt nhất để cho mình thực hành phạm hạnh và nó tăng trưởng được cái đạo lực của mình, phiền não nó dễ được uốn dẹp ừ, và dần dần đạo lực của mình nó vững chãi lên. Ừ. Bởi vậy cho nên Đức Phật thường khen hạnh chư tăng ở trong rừng. À, trong kinh Phật thoại Đức Phật mới nói thế này: Tỳ kheo ở nơi tụ lạc, giàu cho nghiệp thân và khẩu đều tinh tấn, nhưng chư Phật vẫn thường lo. Một vị tỳ kheo mà ở nơi tụ lạc đông người chỗ phố thị huyên náo, và ở à, những cái chỗ đó thì dẫu rằng người ấy có tinh tấn nhưng mà Đức Phật vẫn lo. Thế còn tỳ kheo chú ở nơi à, tỳ kheo ở núi rừng tuy rảnh việc nằm không chư Phật vẫn hoan hỷ. Đó, đấy, tỳ tỳ kheo mà tu mà ở trong núi rừng ấy, dẫu là rảnh việc ấy, nằm không ấy nhưng mà Phật vẫn hoan hỉ Đó. Cho nên cổ Đức người ta mới có cái bài kệ thế này. Tăng trụ Thành Hoàng Phật Tổ Ha, Tiên Hiền Đô Thị Ẩn Nham A, Sơn Tuyền Lưu Xuất Nhân Gian Khứ, Thanh Thủy Y Nhiên Thành Trược Ba. Dịch nghĩa là Tăng ở thị thành Phật Tổ La, chứ Tăng mà sống ở những cái thị thành Phật Tổ La. Nếu mà mình ở thị thành ở trong chùa còn đỡ, mà lại đi lang thang ra ngoài phố thị, chợ búa, sống ở những cái chỗ đó thì Phật tổ la đấy. Nhà. Tiên hiền quý vị ở non mà, tất cả các bậc hiền thánh ngày xưa thường ở trong núi, trong rừng. Đấy, vua Trần Nhân Tông của chúng ta đấy, xuất ra ngày về Yên Tử ngày tu, và về Yên Tử ngày tu. Và bao nhiêu vị cao tăng, thánh tăng cũng về núi này tu. Đại chúng thấy không? Đó, vào núi, vào rừng, cất am, cất cốc tu hành. Thế cho nên nói là tiên hiền, quý vị ở non mà, ở non, ở núi, Ừ. Nguồn trong trên núi nhân gian chảy, cái nguồn rất là nguồn nước ở trên núi rừng chảy rất là trong, vào nước ở suối ở đầu nguồn rất là trong. Nhưng mà khi mà chảy xuống dưới trần gian qua sông qua khe qua rạch ở dưới này rồi cống rãnh nó đổ vào thì biến thành nước đục hết. Cho nên mới gọi là thanh thủy trở thành sóng đục ra. Nghe không? Nước trong ở trên núi giống như cái nước ở trong nguồn nhà mình rất là sạch nhưng mà nó chảy xuống dưới cái con sông uông bí này rồi thì bắt đầu nó nhiễm ô nó bẩn chảy ra đến cuối nguồn nó là rất bẩn rồi bao nhiêu cống rãnh của thành phố đổ vào nhà máy thải xuống chợ búa thải xuống phải không rất là bẩn Đấy, đại chúng thấy cũng giống như con sông hồng à con sông hằng ở ấn độ ấy thực chất nước sông hằng rất là sạch nhưng mà bao nhiêu thành phố ở xung quanh nó thải rác xuống đấy bệnh viện thải xuống đấy xác chết quăng xuống đấy cái đại dịch covid vừa rồi thì không biết bao nhiêu cái xác chết họ quăng xuống sông hằng thì nước sông hằng nó ô nhiễm cực kỳ luôn thưa đại chúng đấy cực kỳ luôn đấy đó thế cho nên à, người tu thì phải biết quý phạm hạnh giữ gìn phạm hạnh à, giống như sư tử nó ưa sạch sẽ thì người tu cũng thế phải chân quý phạm hạnh chân quý phạm hạnh bằng cái việc thực hành giới pháp giữ gìn oai nghi của mình và wow. tu tập tinh tấn đó phải quý cái đó giống như con sư tử Đấy. văn kinh tiếp theo điều thứ hai sư tử có bốn chân uy mãnh nó có sức khỏe có thần lực có thể chạy khắp rừng một cách mau lẹ bậc hành giả tu tập tứ thần túc cũng sẽ có uy lực thần lực đi đây đi đó mau lẹ còn hơn thế nữa sang cái điều thứ hai này chúng ta học một cái uh, mới vào đây là một cái, cái, cái, cái mới ở trong Phật Pháp vì các Phật tử chưa học kỹ những phần này. Thế thì ở đây chúng ta thấy là Na Tiên nói con sư tử nó rất là khỏe, à, đúng là sư tử rất là khỏe và lại rất dẻo dai và khó có con vật nào khi mà sư tử nó săn đuổi mà thoát khỏi nanh vuốt của nó. Đấy, nó là chúa tể rừng xanh là rất đúng. À, à thầy cũng có xem những cái clip về sư tử đấy thì thấy nó khủng khiếp. Nó săn mồi rồi nó khủng khiếp luôn ấy. nó chiến đấu với con mồi đến cùng đó. À, thưa đại chúng thế thì hành giả tu tập ở đây na tiên nói hành giả tu tập tứ thần túc vậy tứ thần túc là cái gì vào đây là một cái cái cái từ rất là mới và các phật tử không để ý thì rất là mới thì tứ thần túc hay là tứ như ý túc ấy, nằm trong 37 phẩm trợ đạo đại chúng nhé 37 phẩm trợ đạo trong à, gọi là đạo đế của chúng ta đấy, thì có 37 phẩm trợ đạo trợ đạo nghĩa là giúp cho chúng ta vào đạo gọi là trợ đạo ba bảy phẩm trợ đạo thì có gì tứ niệm xứ ờ, tứ tránh cần tứ như ý túc à, ngũ căn ngũ lực thất bồ để phần bát tránh đạo đó đấy thì đây à, đây là tứ như ý túc ở đây na tiên nói đến tứ như ý túc vậy tứ như ý túc là cái gì thì thầy xin nói lược thôi còn chữ cái này nó cũng là cả một bài ờ, bài học cũng rất là dài chứ không phải là ngắn đâu. Nhưng hôm nay Thầy nói lược để các Phật tử nắm những cái cốt yếu thôi. Dạ. Vậy thì tứ như ý túc là cái gì? Ừ. Như ý có nghĩa là được như ý mình muốn. À, cái chữ túc là chân, mà túc cũng có nghĩa là là đầy đủ. Cái chữ túc thì nó có nhiều cái chữ, nhưng có chữ túc là chân, có chữ túc là đầy đủ, có chữ túc là kiếp trước. À. Đó, thưa đại chúng nhé. Thế thì cái chữ như ý túc ở đây là muốn nói đến cái đầy đủ viên mãn, cái sự vừa ý, hài lòng, thỏa mãn, không cần thêm một cái gì nữa gọi là như ý túc. Đấy, chữ như ý túc đấy là làm cái sự đầy đủ viên mãn, không còn cần thêm một cái gì nữa. Thế thì tứ nhi túc nghĩa là bốn cái này sẽ giúp cho chúng ta đạt được đầy đủ mọi cái mong muốn như ý, viên mãn, không phải cần thêm cái gì nữa. Đó. Thì tu tập làm sao để được như ý túc này thì bốn cái này nó có tên từng cái như sau tứ như túc thứ nhất ý, gọi là dục như ý túc thứ hai là tinh tấn như ý túc thứ ba là định như ý túc cái này cũng gọi là nhất tâm như ý túc đấy thứ tư là tuệ như ý túc hay còn gọi là quán như ý túc tứ như ý túc này cũng được gọi là tứ thần túc à, tứ thần túc vì thực hành bốn cái này mà đầy đủ thì sẽ có thần thông cho đại chúng sẽ phát sinh thần thông cho nó gọi là thần túc ừ. bây giờ ta ta tìm hiểu từng cái túc một nhé cái thứ nhất gọi là dục như ý túc đấy chữ dục đấy nha hôm trước thầy có giảng trong cái ờ, bài kinh bát đại nhân giác cho câu lạc bộ tuổi trẻ cũng nói về chữ dục này và vâng, thì chúng ta biết đấy, dục tức là gì là cái ham muốn là cái khao khát ờ, cái lòng thiết tha mong cầu là, là dục đấy thế nhưng mà dục thì có bản chất của dục nó là một cái loại năng lượng thưa đại chúng và nhưng mà cái năng lượng này mà chúng ta để cho nó hướng hạ cái ham muốn này mà hướng hạ nghĩa là ham muốn những cái nhục dục ngũ trần thì khiến chúng ta đi xuống đọa lạc phải không thế nhưng cũng cái năng lượng dục này mà chúng ta biết hướng thượng và hướng tới những cái cao thượng cái tốt đẹp cũng gọi là thiện pháp dục đó, thì lại giúp cho chúng ta tiến bộ, thăng hoa. Còn nếu ứng dụng Pháp vào tu tập thì sẽ đạt đạo. Cho nên cũng là dục, nhưng mà có cái dục hướng hạ, có cái dục hướng thượng, có cái ác dục và có cái thiện pháp dục. Thưa đại chúng nhé, Đấy, có cái chính dục, có cái tà dục. Đấy, chứ không phải cái dục nào cũng như dục nào. Và không phải nói là Đạo Phật là diệt dục, là tuyệt diệt hết tất cả các dục, thưa đại chúng. Đấy, nhiều người ở ngoài đời người ta bảo ôi cái đạo Phật này cái đạo diệt dục cơ mà cho nên là người tu đạo phật là không còn ham muốn gì không phải <laughs> người tu đạo phật vẫn còn ham muốn mà ham muốn gì ham muốn tiến bộ ham muốn trừ khử tất cả những thói hư tật xấu của mình vào ham muốn để làm cho mình được tốt lên vào giống như bác hồ vẫn nói gì tuổi trẻ phải gì? ham học ham làm ham tiến bộ đấy cái đấy là dục đấy nhưng cái dục ấy là thiện pháp dục không? Còn chúng ta diệt dục là diệt tất cả những cái dục mà bất thiện, cái dục cấu ế, cái dục hạ liệt. Wow, vâng, đại chúng hiểu không? Đấy, cái dục ham ăn, ham ngủ, đó, ờ, ham tiền của, mà ham đến cái nỗi mà sinh ra ác nghiệp đó, đều phải bỏ. Ham nhục dục cái những cái đó thái quá đều phải bỏ hết. Cho nên Phật dạy chúng ta thiểu dục, là thiểu những cái dục mà bất thiện đấy thưa đại chúng. Còn cái dục mà thiện này, này thì lại phải tăng cường, phải phát huy, đấy, phải đẩy làm sao nó được như ý túc cơ, thưa đại chúng. Đấy, cái như ý túc này cũng có nghĩa là cái mong muốn này nó phải đủ sức để mà tiến đạo. Thì cái dục này nó giống như là một cái động cơ, thưa đại chúng. Cái động cơ càng lớn, công suất càng lớn thì nó càng khỏe, phải không? Cái lòng mong muốn, lòng khát khao nó mãnh liệt thì khiến cho chúng ta mới tiến đạo tiến bộ. Chứ còn cái người ở đời mà sống lơ thơ lững thững chẳng có mong muốn khát khao gì, phải không? Thì làm sao tiến bộ? Giống như các quý Phật tử không có cái lòng khao khát Pháp, phải không? thì làm sao mà, mà hướng về chùa, mà đến chùa mà học Pháp? Phải không? Ở nhà rất vất vả, chăm thứ công việc, nhưng mình vì khao khát Pháp, mình vẫn gác được các việc, xếp được các việc để mà đi học Pháp, để mà nghe Pháp. Đấy cũng là dục đấy. Nhưng mà cái dục này là cái dục sẽ giúp cho mình thăng hoa tiến bộ, sẽ giúp cho mình có được phúc báu và công đức, sẽ giúp cho mình được tốt đẹp nhiều đời nhiều kiếp và còn có thể giúp cho mình đạt đạo giác ngộ giải thoát nữa. Đấy thì cái dục này là cần chứ thưa đại chúng, có phải không? Chứ đâu có phải là đạo Phật là diệt là diệt hết các dục đâu. Nhá, hôm nay các Phật tử rõ cái này cho thầy nhá. <laughs> diệt những cái dục bất thiện, diệt cái đó thế thì cái đầu tiên gọi là dục như ý túc là cái này đấy là chúng ta phải khao khát thiết tha mong cầu được thực tập phật pháp được tu tập nghèo một cách mãnh liệt đấy cho nên ấy, nói cái dục trong phật pháp ấy, nó đặc biệt lắm thưa đại chúng nghe không? không có cái dục này không ai tu thành đạo không có cái này không ai tu cả thầy thái minh mà không có cái dục này thì làm sao mà cạo tóc đi xuất ra phải không trong khi cô người yêu cô kè kè bên cạnh <laughs> làm sao mà đi xuất gia được phải là cái dục này đấy à, nó mong muốn nó khao khát cháy bỏng trong lòng đấy mình mới đi được chứ mình mới buông được tất cả mọi cái để mình đi và ông vua trần nhân tông không có cái dục này làm sao ngài bỏ ngai vàng và ông đang ở ngôi cao gọi là gọi là cửu trùng như thế làm sao dám bỏ ngai vàng để mà đi tu và ông cung phi mỹ nữ cả mấy trăm người như thế dễ gì mà bỏ nhưng cái dục này đấy cái dục muốn được giác ngộ giải thoát này cái dục muốn cứu độ chúng sinh này nó đã khiến cho ngài rũ bỏ được tất cả ra đi phải không? thái tử tất đạt đa cũng thế không có cái dục này làm sao mà từ bỏ được vợ đẹp con yêu ngai vàng điện ngọc mở ra đi vào rừng xanh núi thẳm quyết chí tu hành đều là cái dục này đấy thế cho nên ấy, đạo phật không phải là diệt hết các dục mà nuôi dưỡng những cái dục tốt lành và nói chữ dục thì nghe nó có vẻ hơi thô nhưng tức là những mong ước mong muốn thiện nguyện và trí nguyện thiện lành tốt đẹp đều phải nuôi dưỡng đó. và cái này ở đây á, thầy nói tất cả tăng ni phật tử chúng ta đều phải tự làm cho mình sung mãn cái dục này này vào phải tự làm chưa muốn phải làm cho mình muốn chưa khát khao phải làm cho mình khát khao thế mới được vào <laughs> phải làm cho có cái dục này thì chúng ta mới tiến đạo được đấy là cái thứ nhất đấy gọi là dục như ý túc nghe không dục như ý túc rồi đến cái thứ hai là tinh tấn như ý túc có mong muốn có khát khao rồi có ước mong rồi và có ước mơ rồi mà cứ để đấy thôi thì có bao giờ nó thành hiện thực không thưa đại chúng không cho nên bây giờ là cái việc bắt đầu phải thực hành đó là tinh tấn tinh tấn tức là nhiệt thành và quyết tâm vào là quyết tâm để mà thực hiện bằng được cái ước mong của mình cái khát khao của mình ở đây chúng ta ước mong khát khao thực hành pháp Thế thì sau đó là chúng ta phải biến thành sự thực là chúng ta phải thực hành Pháp, thưa đại chúng. Mà dấn thân thực hành, cất bước mà đi. Mà chúng ta muốn đi lên Hà Nội, rất mong muốn về Hà Nội, mà không? nhưng mà lại không hề, không chịu bước đi, hay là không chịu mua vé, không chịu lên xe, thì làm sao mà đi, mà đến? Thì cái tinh tấn này chính là cái chúng ta bước đi đấy, thưa đại chúng. Gian khổ gì, khó khăn gì, chúng ta cũng phải quyết chí bước đi. Tinh tấn như ý túc tức là một cái sự tinh tấn đầy đủ à, chứ còn cái tinh tấn mà gọi là lơ, lơ thơ vào gọi là gọi là gì ba ngày gì ba ngày nắng bảy ngày mưa thì làm sao mà được thưa đại chúng nó là một, phải một cái sự thật sự quyết tâm gian khổ không chùn và tinh tấn một cách liên tục không ngừng nghỉ không nghỉ không bao giờ thối chuyển thối lui thế mới được trong kinh nói ví dụ giống như cái người dùi cây lấy lửa thưa đại chúng cái người dùi cây lấy lửa dùi một lúc rồi chưa thấy lửa làm bắt sinh tâm chán lại bỏ bỏ rồi lại dùi lại lại bắt đầu từ đâu lại chúng thấy không giống như cái nồi nước ta đun ấy, đun mà nó chưa sôi thì tắt lửa chúng ta bỏ đấy không đun nữa thì rồi nó nguội hết lại phải đun lại từ đầu đấy cái, cái nguyên lý là thế dùi cây lấy lửa cũng thế anh dùi mà anh bỏ dở thì lại bằng không hết bằng không hết cho nên ấy, anh cứ phải dùi phải dùi liên tục phải cọ liên tục cọ đến khi nào đủ sức thì tự nhiên ấy, lửa nó phát ra đấy cho nên rùi cây lấy lửa ngày xưa người ta lấy lửa gian khổ lắm và cái người mà rùi cây lấy lửa là phải hiểu và quyết tâm chúng ta có lòng tin tin đức phật dạy tin các vị bồ tát thánh tăng dạy các ngài không dối chúng ta chúng ta thực hành pháp của các ngài chắc chắn sẽ phải đạt đến cái đích như các ngài chúng ta tin như vậy vì lòng tin ấy cho nên chúng ta không bỏ cuộc Giống như người rùi cây biết chắc là cứ rùi nó sẽ ra lửa. Người biết chắc như vậy cho nên người ta quyết tâm rùi không bỏ. Còn cái người mà rùi rùi cây nhưng mà không nghĩ rằng sẽ có lửa, biết bao giờ mới có lửa thì cái tâm ấy sẽ khiến cho người này thối tâm, buông bỏ dở cuộc. Đó. Thì cái thứ hai là tinh tấn. Sau cái dục như ý túc là đến cái tinh tấn như ý túc là chúng ta đều phải cố gắng quyết tâm thực hiện cái ước mong của mình, cái khao khát của mình biến nó thành hành động thực tế. Sau khi các Phật tử học Phật Pháp, hiểu Phật Pháp, thấy Phật Pháp là hay rồi, mình khởi tâm muốn học Phật Pháp rồi, muốn thực hành, muốn tu Phật Pháp, khởi tâm rồi, sau đó phải bắt tay. À, chúng ta bắt đầu thực hiện thực tập giới, chúng ta thực tập tu bắt quan trai, chúng ta bắt đầu à, tụng kinh lễ Phật sám hối. à, Tất cả những cái đấy chúng ta bắt đầu phải thực hành ngay, à, dấn thân ngay à, mới được thì nó mới gọi là tinh tấn. Và trên bước đường tu nó còn nhiều trông gai chướng ngại, nhưng mà chúng ta không thối chuyển, chúng ta biết rõ con đường mình đi sẽ đến đích, sẽ được tốt đẹp, ta không thối chuyển, thưa đại chúng. Nha. Thì đấy gọi là tinh tấn như ý túc. Nha. Tinh tấn như túc. Cái thứ ba là định như ý túc hay gọi là nhất tâm như ý túc. Một người mà đã đi qua cái lộ trình dục như ý túc, đến tinh tấn như ý túc rồi thì chắc chắn cái bước thứ ba này nó sẽ xuất hiện đó là nhất tâm như ý túc hay cũng gọi là định như ý túc một con người mà khao khát cháy bỏng như thế rồi dấn thân thực hành mãnh liệt như thế thì sao thì tâm nó sẽ chuyên nhất tự nhiên tâm nó chuyên nhất gọi là nhất tâm hay cũng gọi là định lúc cái tâm nó trở thành một khối gọi là định như ý túc đấy thưa đại chúng Thầy lấy ví dụ, cái này nó cũng giống như là chúng ta, chúng ta có một cái, một cái cục đất sét thật lớn, dục nhi túc là chúng ta giơ tay, chúng ta ôm cái cục đất sét vào, ôm chặt nó vào. Và sau đó tinh tấn như túc là chúng ta vuốt cục đất sét ấy lại vào. Và nhất tâm như túc là cục đất sét nó được vuốt nhỏ, nhọn lại thành một điểm. Đấy là nhất tâm. Cái nhất tâm ở đây nói như vậy đấy. Thưa đại chúng, chúng ta nặn một cục đất sét vào, ta ôm nó lại, ta vuốt và cuối cùng nó trở thành một cái, cái điểm rất nhỏ ở trên như một cái chóp núi vậy đó cái đấy gọi là nhất tâm như ý túc nha ai ở đây cũng thế trong công việc hàng ngày chúng ta cũng có thể cảm nhận được cái này khi mình khao khát việc gì sau đó mình dấn thân thực hành thì lúc ấy tâm mình tự nhiên nó chuyên nhất vào cái việc ấy nó không phân tâm không tán loạn nữa đại chúng hiểu không và lúc đấy gọi là nhất tâm như ý túc đấy mà trong kinh đức phật rất là tán dương cái nhất tâm này trong Kinh 42 chương, Đức Phật dạy làm sao? Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Có nghĩa là tâm mà nó được trở thành một mối nhất một điểm rồi, một chỗ rồi, thì không việc gì không thành. Vậy đấy, tất cả những cái nguyện của mình, khi tâm mình nó nhất tâm thì nó sẽ thành tựu. Đấy, ở thế gian người ta nói câu gọi là tâm mà thành thì điểm đá còn hóa vàng. Thế cơ mà tâm mình trí thành điểm đá hóa vàng thì trí thành ở đây tức là nhất tâm chúng ta lễ phật chúng ta vẫn nói con nhất tâm nhất tâm đỉnh lễ đó <laughs> và nhất tâm cầu phật thế nhưng mà chúng ta nói miệng là nhất tâm còn thực lòng cái tâm mình nó đã nhất được hay chưa nó chưa nhất đâu mà <laughs> nó còn nghĩ lung tung lắm miệng mình cầu phật tâm mà còn nghĩ lung tung không? chưa nhất được tâm ngồi thiền hẳn hoi đấy mà tâm cũng còn có nhất được đâu vẫn còn tán loạn lung tung cho nên cái nhất tâm không phải là dễ thưa đại chúng nhất tâm này nó phải có được sau hai cái quá trình kia đó là dục như ý túc rồi tinh tấn như ý túc thì sẽ nhất tâm như ý túc đấy các phật tử cũng thế khao khát học phật pháp xong quyết tâm học phật pháp dấn thân vào thực hành thì sẽ đến lúc là nhất tâm trong phật pháp đấy, nhất tâm trong phật pháp thì mình sẽ làm được rất nhiều việc trong phật pháp đã có những phật tử của chúng ta như vậy rồi và họ nhất tâm một lòng xả thân vì đạo pháp và họ làm được rất nhiều việc lớn việc tốt đẹp cho phật pháp đấy ở đây thầy nói ngay trong phật tử chúng ta thôi không phải ai xa lạ vào trong phật tử chúng ta có được những người như thế đúng cái lộ trình này từ cái khao khát từ cái ước mong cái dục như ý túc này rồi dấn thân vào thực hành pháp một cách chân thành cho nên tâm được nhất tâm và nhất tâm cho nên thành tựu được rất nhiều những những cái thiện pháp thiện nguyện tốt đẹp đấy chính là cái chỗ này đấy cho nên nhất tâm này cũng gọi là nhất tâm như ý túc nha cái thứ tư gọi là tuệ như ý túc hay gọi là quán như ý túc khi chúng ta đã đạt được nhất tâm chúng ta lên đến cái đỉnh của cái chóp núi nhọn đấy rồi thì mắt chúng ta mở sáng và nhìn được tất cả mọi thứ gọi là tuệ nó phát sinh với cái tuệ quán này thì khi nó sinh ra nó sẽ tự thiêu đốt, đốt cháy tất cả các phiền não nhiễm ô. Wow, nó sẽ đốt cháy hết. Nó chiếu phá vô minh, đốt cháy phiền não. Cho nên chúng ta thành tựu được niết bàn. Đấy, lúc này là tuệ quán được như ý túc. Đấy, thưa đại chúng, Thầy lấy những cái ví dụ này, nó rất là gần để cho Phật tử thấy được. Cái tuệ quán như túc này nó giống như sức mạnh của ánh sáng mặt trời mà được tập trung ở trong một cái kính lúp, thưa đại chúng. Nó sẽ có thể đốt cháy được rất nhiều vật, đúng không? ai đã dùng kính lúp để mà lấy ánh sáng mặt trời đấy kính lúp dơ ra hội tụ vào một điểm nó sẽ đốt cháy đó. thế thì khi mà nhất tâm như ý túc thì nó có một cái sức mạnh rất mạnh trí tuệ này ấy, nó sinh ra nó sẽ đốt cháy phiền não và chúng ta sẽ chứng đạt niết bàn chứng đạt niết bàn nghĩa là sao là việc cần làm đã làm xong à, không còn trở lui lại trạng thái này nữa tất cả những cái mong cầu gì đã đủ hết rồi đạt được niết bàn là như ý tất cả giữa đại chúng nha đạt được niết bàn là được viên mãn như ý gọi là như ý túc đấy ừ. cho nên đức phật các vị bồ tát thánh tăng các ngài đều được như ý túc hết các ngài không còn thèm khát một cái gì nó viên mãn hết rồi không có một cái gì hơn được nữa cả niết bàn là được viên mãn là được như ý túc đó cho nên bốn cái pháp như ý túc này nó giúp chúng ta tu tập thành tựu được mọi sở nguyện của mình và đó là thành tựu được niết bàn thế thì một vị hành giả tu hành phạm hạnh học sư tử ở chỗ này sư tử mạnh mẽ thế nào thì người tu hành phải thực hành tứ như ý túc này để thành tựu sở nguyện của mình và thành tựu được sức mạnh của mình cho nên tứ như túc này cũng là sức mạnh của người tu hành đấy thưa đại chúng và trong kinh thì Đức Phật còn nói nếu mà thực tập tứ như túc mà viên mãn thì sẽ có những cái kết quả đặc biệt. Thứ nhất ấy, là vị tỳ kheo đạt được như túc thì sẽ chứng đạt được nhiều loại thần thông. Một thân hiện ra nhiều thân và có thể chứng tất cả các thông thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, không? túc mệnh thông, lậu tận thông chứng được. Đó, tất cả những phép thần thông đấy. Và do tu tập sung mãn tứ như túc thì có thể làm sao có người ấy có thể kéo dài mạng sống đến một kiếp vào hay kể cả là nhiều kiếp có thể kéo dài được thì ở đây cái câu chuyện đại chúng nhớ câu chuyện mà đức phật ấy, trước khi nhập niết bàn ba tháng đấy ngài à, hôm ấy ngài có hỏi an an này an an người mà đã chứng đạt tứ thần túc rồi thì có thể kéo dài thọ mạng được bao lâu thì an an nói là bạch thế tôn người ấy có thể kéo dài thọ mạng cả kiếp hoặc nhiều kiếp. Kiếp ở đây là nói kiếp trái đất ấy, chứ không phải kiếp của chúng ta đâu. <laughs> kiếp 8 90 năm này đâu, kiếp trái đất ấy. Ừ. Này chúng thấy trái đất nó tuổi là bao nhiêu tỷ năm? Thế cơ mà. Thế Đức Phật hỏi A Nan ba lần. A Nan cũng vẫn trả lời như thế. Bạch Thế Tôn, người mà tu tập chúng chứng tứ thần túc có thể kéo dài thọ mạng đến hết cả một kiếp hoặc nhiều kiếp thế thôi an an không không biết được ý phật hỏi mình là cái gì lúc ý an an nói là bị bị coi như là vô minh bị ma vương nó che tâm tức ngài không hiểu được ý phật thế thì sau khi mà an an mà không thỉnh cái gì nữa thì đức phật quyết định xả tuổi thọ và khi quyết định quyết định xả tuổi thọ của đức phật ấy, thì lập tức thế giới này rung động luôn gọi là sáu cách chấn động luôn và lúc ấy thì a lan mới dùng mình sợ hãi mới bạch đức thế tôn là tại sao mà trái đất lại rung động sáu cách như vậy thì đức phật mới nói rằng ta đã xả tuổi thọ lúc này an an mới khóc trời ơi sao thế tôn không ở lại với chúng con đức thế tôn xả tuổi thọ lại đó thì đức phật mới nói là ta đã hỏi ngươi như thế nhưng mà ngươi không thỉnh tức là ta biết là cái duyên hết rồi đức phật là hoàn toàn phải thuận theo duyên chứ ngài không làm cái gì trái với duyên cả Ừ, Ngài gạn hỏi ba lần những a không thỉnh thì biết là cái duyên đó đến đây là mãn rồi. Cho nên Phật nói vì ngươi không thỉnh chứ còn ở đây thưa đại chúng cái ngày hôm ấy mà anan thỉnh Phật ở lại thì đến giờ thầy trò mình vẫn gặp Phật đấy. Phải không? <laughs> con thỉnh Phật trụ thế thêm nữa, thêm độ 5.000 năm nữa thì yên tâm chắc chắn chắn là thầy trò chúng ta hôm nay là gặp Phật là chắc chắn rồi. Kiểu gì đã phải đi tìm mà được gặp Phật. À, nhưng mà tiếc quá ngày A Nan này không nghĩ ra thỉnh Phật trụ thế. Vì thế cho nên bây giờ các kinh điển về sau đều bổ sung là gì? Chúng ta học 10 hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát ấy, nhỉ? Là sao? Con nguyện Đức Phật trụ thế vào. À, mấy nguyện ấy, bảy nguyện nguyện thỉnh Phật trụ thế. À, tám nguyện học đòi theo Phật, chín nguyện hằng thuận chúng sinh, mười nguyện phổ giai hồi hướng. Cho nên ai cũng thế giờ phải nguyện này gặp Phật, gặp các thiện hữu trí thức phải nguyện Phật, nguyện các thiện hữu trí thức trụ thế lâu dài. Đó, để cho mình không bị thiệt thòi cái nhân duyên cho những cho những người người về sau. Đấy nhá. Thế rồi Đức Phật lại nói người có tứ nhi túc này các tỳ kheo được tu tập làm cho sung mãn trở thành những thánh lãnh đạo dẫn dắt những ai thực hiện đi đến chân chính đoạn diệt khổ đau đó thế cho nên là chúng ta hôm nay học về cái tứ như túc này mới học lướt thôi nhưng chúng ta mới thấy nó thực sự thầy nói tóm lại nó cũng rất là đơn giản thầy nói nói đơn giản để cho phật tử dễ hiểu đó là gì chúng ta phải khởi cái mong muốn khởi cái ước nguyện khởi cái ước mong thực hành vào sau đó chúng ta dấn thân thực hành khởi mong muốn gọi là dục dục như ý túc chúng ta dấn thân thực hành gọi là tinh tấn như ý túc và sau đó thì tâm chúng ta nhất một phiến một lòng một dạ với cái việc của mình gọi là nhất tâm như ý túc khi nhất tâm rồi thì tự trí tuệ sẽ có gọi là tuệ như ý túc nghe không ở đây thầy nói là cái chữ như ý túc thì nó còn phải mạnh mẽ hơn nhé nhưng mà thầy nói nói đơn giản để phật tử dễ hiểu nó là một lộ trình rất bình thường thôi phải không ai cũng thế để thành tựu sự việc ở trên đời cũng phải đi bốn cái bước như thế này à, từ mong muốn rồi dấn thân vào rồi quyết tâm thực hành rồi rồi thành tựu đó không ai ra ngoài cái này cả thế thì một vị hành giả tỳ kheo tu hành phạm hạnh cũng thế phải thực hành cái này và tứ nhi túc là sức mạnh của đệ tử phật đấy thưa đại chúng chúng ta tiếp văn kinh điều thứ ba sư tử kiếm được món ăn nơi nào thì dùng ngay tại chỗ ấy dùng xong không có cất để dành không dùng lại thức ăn thừa. Bậc hành giả trì bình khất thực cũng y như thế, gặp món gì dùng món ấy xin được nhiều ít thọ dụng chỗ nhiều ít ấy, không lựa chọn, không cất đặt món ăn, không để dành món ăn, luôn luôn sống đời chi túc, dễ nuôi, hằng quán tưởng rằng vật thực chỉ dùng để duy trì sinh mạng, sức khỏe để tu tập. À, ở đây nói đến con sư tử, à, con sư tử à, nó có cái tính là nó gặp được món ăn chỗ nào thì nó ăn ngay tại đấy và ăn xong nó không nó không ăn lại nữa đã ăn xong rồi là thôi không quay lại ăn lại nữa đó đấy là tính con sư tử thế thì ở đây á, một cái vị hành giả tu phạm hạnh thì sao nhất là chư tăng thực hành trì bình khất thực thì phải học con sư tử cái này đó là gì gặp món gì người ta cho cái gì dùng cái đấy mà chư tăng thực hành nhất là hạnh đầu đà đấy này thì đi khất thực tùy thí chủ cho cái gì thụ dụng cái đấy gọi là tùy thí đắc thọ nghe không? thầy vẫn nói đấy người ta cho cái gì ăn cái đấy cho chay ăn chay cho mặn ăn mặn không không đòi hỏi mà cũng không chế bai không phân biệt miễn cái đấy là thức ăn nuôi được thân mạng mình nếu nó là nó là mặn là, là mặn thì nó là tịnh nhục là tam tịnh nhục là được đó gọi là tùy thí đắc thọ nhé không chọn lựa không chê bai ừ, cái đấy đặc biệt là không để dành món ăn tại sao lại thế vào hôm nào là dùng vào hôm đó thôi ừ, không để dành nhé nếu ờ, chúng ta mà để dành cho hôm sau một vị tỳ kheo đi khất thực tính rằng hôm nay khất thực thật nhiều vào xong ôm về để dành đến hôm sau hôm sau nữa ăn đỡ phải đi khất thực thì đại chúng tính sao đại chúng thấy thế nào Đấy. Ờ, nghĩ như thế có tốt không thôi mình đi một bữa thôi lấy thật nhiều vào mang thêm đẫy thêm điếc lấy thật nhiều về xong cất vào đấy mai ăn tiếp ngày kia ăn tiếp đỡ phải đi cho vất vả à, nghĩ thế có được không xin thưa đại chúng không được mà nghĩ như thế là rất sai lầm đó chính là tư duy của một kẻ phàm phu nghe không của một kẻ phàm phu mới nghĩ như vậy đó là tư duy gì tư duy lười biếng là tư duy của cái sự không kham nhẫn là tư duy chấp thường. Wow. Vâng. Dạ. Tại sao phải gọi là chấp thường? Vì cái người ấy vẫn còn nghĩ đến ngày mai tôi vẫn sống. Tôi khất thực hôm nay tôi để dành đến ngày mai tôi vẫn sống để tôi ăn tiếp. Người tu không được phép nghĩ như vậy đâu thưa đại chúng. Người tu phải thường trực cái cái quán chiếu vô thường, nghe không? Thường trực nghĩ rằng vô thường có khi hôm nay mình còn mà ngày mai mình sẽ chết đấy. Thế thì để dành đến ngày mai làm gì? cái người xuất gia phải nghĩ thế không nghĩ đến cái, cái kia đâu người đi ôm bát đi khất thực là thế đức phật dạy như vậy là để người này thường phải nhớ vô thường thưa đại chúng luôn nhớ lại sự vô thường còn nếu mình còn nghĩ tôi để dành đến ngày mai tức là mình bị mắc vào chấp thường rồi thưa đại chúng chấp thường nghĩa là gì tôi còn sống đến ngày mai tôi sống mấy chục năm nữa phải không? đấy đều là chấp thường đấy mà đâu biết rằng mọi vật nó đang biến đổi nó đang sinh diệt trong từng giây từng phút không? đêm nay lên giường ngày mai chưa chắc đã xuống được giường không? rất nhiều người như thế rồi đấy không? đó rồi cái tư duy như thế là cái tư duy của sự lười biếng và nghĩ rằng thôi lấy đi xin một thẻ cho nhiều về mai không phải đi nữa đấy là lười là ngại rồi không phải tư chất của một vị tỳ kheo rồi lại không kham nhẫn sợ đi vất vả không kham nhẫn rồi nói nữa gọi là thiếu lòng từ bi thương xót chúng sinh Đi khất thực chính là để hóa độ chúng sinh, gieo duyên cho chúng sinh mà bây giờ lười không đi. Cho nên Thầy biết có những cụ hòa thượng ở bên Phật giáo Nam Tông đó, 80 tuổi, 90 tuổi vẫn ôm bát đi khất thực. Mà cụ đi khất thực đều đặn, gần như không bỏ buổi nào, chỉ trừ khi bệnh thôi. Đều đặn, đi hóa duyên, hay vậy đấy thưa đại chúng, rất đặc biệt. Thế cho nên ở đây một vị tỳ kheo ôm bát đi khất thực là phải như vậy. Nghe Thế thì một bậc hành giả phải thường xuyên quán chiếu cái thân này nó vô thường sớm còn tối mất vào và có như vậy sẽ thành tựu được cái tuệ quán vô thường nhớ một hành giả tu tập Phật pháp thì phải làm sao phải thường xuyên quán về vô thường thường xuyên quán về khổ thường xuyên quán về vô ngã gọi là tam pháp ấn vô thường khổ và vô ngã thế mà trong việc đi khất thực này chúng ta có thể quán đủ được cả ba pháp ấy thưa đại chúng đấy quán vô thường hôm nay mình ăn biết ngày hôm nay không để dành ngày mai có khi ngày mai mình chết rồi nhắc mình vào đó thế rồi gì nữa quán khổ đi ôm bát thế này thật là khổ chứ phải không đủ cái thứ khổ nó xảy ra nhọc nhằn nắng mưa à, bữa đói bữa no bị người ta xỉ vả này khác nhiều thứ khổ thấy cái tấm thân này là khổ vô ngã khi thọ thực mình nhận ra được cái thân này là cái thân vay mượn mượn tứ đại cơm nước này mượn vào đắp vào thân này thân này thật là duyên hợp giả tạm vô ngã cho nên trong cái pháp đi khất thực mà tư duy đầy đủ chúng ta thấy được cả ba pháp vô thường khổ và vô ngã trong đấy thưa đại chúng nó sâu sắc đến như vậy nha thế cho nên ấy, biết bao nhiêu người họ không học đạo không tu đạo thì cuộc đời của họ luôn luôn là những cái sự đâu ngờ, đâu có ngờ. Chúng ta được học đạo là chúng ta may mắn rất nhiều. Người đời không học đạo, họ sẽ gặp phải rất nhiều chữ không ngờ, đâu ngờ. Phải không? Chúng ta cắm cổ mài miết, chạy theo danh lợi, phải không? tranh danh đoạt lợi, đùng một cái, đâu có ngờ một cái tai nạn nó ập tới. Rồi thân tàn nằm liệt, cũng đâu ngờ rồi có khi đùng cái đâu ngờ đi khám bệnh bác sĩ báo rằng anh đã bị ung thư giai đoạn cuối. À, không có ngờ, lúc ý hoảng hốt. Rồi gì nữa, rồi cũng đâu có ngờ đùng một cái, cái chết nó đến rất là bất thình lình. Rất nhiều cái chết đã đến bất thình lình, thưa đại chúng. Phải không? À, và chúng ta cũng đâu ngờ, không có một cái gì chuẩn bị, không trăng chối được một lời. Phải không? Chưa kịp chuẩn bị gì cho cái ngày mình ra đi cả phía trước mờ mịt, chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu. Đấy, người ở đời không tu khổ như vậy đấy, thưa đại chúng. Cho nên chúng ta biết Phật Pháp, biết tu là chúng ta hơn nhiều, thưa đại chúng. Đúng không? Chúng ta hạnh phúc hơn nhiều lắm, thưa đại chúng. Chúng ta chuẩn bị trước rồi đấy, đi tu là đang chuẩn bị trước để tránh những cái chữ đâu ngờ. Mình sẽ ít phải bị đâu ngờ. À, không bị đâu ngờ, tôi không ngờ. Ta sẽ bớt đi cái từ đấy rất nhiều còn người đời không tu thì họ sẽ thường xuyên gặp phải không ngờ không ngờ và không ngờ vào đó rất xót xa những cái không ngờ nó đau đớn xót xa lắm thưa đại chúng vào nó nó khổ lụy lắm tiếp theo văn kinh thứ tư sư tử có thân hình uy nghi phương phi đẹp đẽ có vầng lông cổ rực rỡ sáng sủa bậc hành giả cũng có thân hành xinh đẹp tươi nhuận cũng có giới hành rực rỡ quang minh đẹp đẽ như sư tử vậy ở đây nói đến cái đẹp của con sư tử quả thật là con sư tử nó rất đẹp đúng không nhìn thấy nó rất là mạnh mẽ chúng ta cũng thích vào ừ, lực cái tướng nó lực lượng mạnh mẽ nó rất là khỏe người nó thon thon về đằng sau nó, nó, nó nở đằng trước nó rất là khỏe khoắn cho nên sư tử là biểu tượng của của sức mạnh vào đó biểu tượng sức mạnh vậy thì người tu ở đây thì làm sao người tu bậc hành giả tu hành phải có thân hành chứ không nói thân hình nữa ở đây nói thân hành tức là hành vi của thân đẹp đẽ tươi nhuận có giới hành rực rỡ quang minh à, thầy vẫn nói người tu chính là cái người mà biết làm đẹp một cách cao cấp nhất đấy làm đẹp một cách vững bền nhất đấy chính người đi tu là người làm đẹp đấy chứ ừ cho nên đại chúng thấy những ai khéo tu đều đẹp lên đúng không <laughs> phật tử đó chăm đi tu đi chùa tu một thời gian tự nhiên đẹp lên trong mặt chị dạo này phúc hậu hẳn lên mắt chị dạo này trông hiền hẳn lên đúng không <laughs> rõ ràng ấy tu là phải đẹp ra ở đây thầy nói điển hình như bên à, ni giới cụ sư bà hải chiếu âm không biết đã ai biết cụ sư bà hải triều cụ đẹp cũng như một vị phật ấy. À, đẹp lắm hòa thượng trúc lâm của chúng ta đấy rất là đẹp mà À, trong trong thiền viện còn có một cụ hòa thượng đệ tử cụ hòa thượng trúc lâm thì mình hòa thượng đắc pháp ấy, cũng đẹp như phật ấy Đấy, rất là đẹp ừ. sư bà hải chúng rất là đẹp nhìn như là phật ấy từ bi đức hạnh vô cùng cho nên thầy vẫn nói là người tu là người biết làm đẹp nhất làm đẹp một cách cao cấp và bền vững nhất chứ không phải gọi là làm đẹp một cách ừ, tầm thường đâu thưa đại chúng nha yeah và cái đẹp của người đi tu người biết tu là cái đẹp chân thật không phải cái đẹp dùng đến dao kéo phải phẫu thuật thẩm mỹ đẹp từ trong gốc rễ đẹp ra người biết tu là đẹp từ trong gốc trong rễ đẹp ra đẹp từ bên trong đẹp ra chứ không phải chỉ cái đẹp của hình thể thưa đại chúng à, nhà tướng học người ta có câu làm sao à, tướng tòng tâm sinh tướng tùy tâm diệt mà à, cho nên ấy, Người tu là người biết rằng cái đẹp nó phải từ trong nội tâm mình. Một cái nội tâm đầy đủ những đức lành, đức tốt, nó sẽ toát ra cái đẹp. Mà cái đẹp của đức hạnh, của trí tuệ, cái đó mới là cái đẹp vững bền, mới là cái đẹp gọi là thiên thu vĩnh cửu. Còn cái đẹp hình thể bên ngoài rồi nó cũng phai tàn thôi, thưa đại chúng. Hương sắc rồi cũng sẽ phai tàn thôi. Mà Thời nay thì với kỹ thuật hiện đại, thưa đại chúng, người ta có thể làm đẹp thậm chí là thay đổi cả giới tính nữa của thân thể đó. đó mấy chục năm trước thì không có chuyện này bây giờ có chuyện này xảy ra vào nhưng mà chúng ta biết cái đẹp mà cái đẹp phẫu thuật đấy cái đẹp mà, mà, mà gọi là thủ công kiểu đấy đấy gọi là, là, là cái đẹp gọi là nhân tạo kiểu ấy nó đâu có an toàn nó đâu có bền vào mà nó chất chứa trong đó rất nhiều đau đớn thậm chí là nguy hiểm luôn cả đến tính mạng những người mà phẫu thuật xong rồi đến lúc mà cơ thể nó bài thải á, nó sinh ra những cái bài thải nó chống lại à, nó rất là khổ đau đớn lắm những người đấy về già khổ lắm thưa đại chúng rất là khổ những người mà chuyển giới tính khổ lắm nó được một thời thôi biết là như vậy rất là, là, là tội nghiệp cho những người đó thế còn cái đẹp tự nhiên cái đẹp từ cái phúc báu tu tập thì nó mới là bền mới là lành thưa đại chúng và nó không những chỉ đẹp trong đời này nó đẹp cho cả đời sau và muôn đời về sau nó vẫn đẹp mà còn cái phẫu thuật làm đẹp nó chỉ đẹp nhất thời trước mắt thôi mà chẳng lâu dài sang kiếp sau thì cái xấu của ngày xưa nó lại hiện ra nguyên vẹn à, nếu người này không biết tu tập đấy, anh kiếp này phẫu thuật cho mình đẹp nhưng mà chết đi sang kiếp sau thì cái xấu ngày xưa nó lại lộ ra nguyên vẹn như vậy thôi à, nó, nó lại xấu đầy đủ như trước <laughs> không khác anh không biết tu ừ. Thế nhân đây Thầy kể một hai câu chuyện vui cho đại chúng nghe, cho đỡ buồn ngủ. <laughs> câu chuyện thứ nhất ấy, về cái làm đẹp thời nay. Tức là có một chàng trai này thì anh cũng rất là xấu trai. À, thế thì anh thấy mình cũng thân phận hợp hưu cho nên ta quyết chí học hành. À, rồi sau đó ra trường đi làm, làm thật chăm chỉ, quyết tâm để mà không bị ai khinh chê mình và mình đã xấu thân phận đã không ra gì rồi thì phải phấn đấu phải cố gắng thế rồi à, sau một thời gian anh cố gắng phấn đấu thì anh cũng dành dụm được tiền mua được nhà tậu được xe ô tô và rồi với một cái chức danh là trưởng phòng của một công ty lớn đó thế thì lúc này anh nghĩ đến cái, cái chuyện là nhất định phải cải đổi cuộc đời của mình và thôi thì mình sẽ hy sinh đời bố cùng cớ đời con anh ta đi tìm hiểu và cưới được một cô gái cũng cũng khá là dễ nhìn ừ, ừ, dễ nhìn tức là không phải là sắc nước nên thành gì cả nhưng mà nghĩa là cũng dễ nhìn cũng được ừ, cái cưới cô về rồi thì anh ta cũng hy vọng lắm thôi mình sẽ sẽ có con và dành dụm tất cả mọi cái cho con con mình nó phải hơn hẳn mình nó không xấu xí như mình và cho nên lấy được cô vợ cũng dễ nhìn thế này là anh cũng hy vọng là con mình nó sẽ khác mình nghe không thế thì à, hai người lấy nhau thì ờ, năm sau thì cô vợ của anh sinh ra cho anh một thằng cu anh mừng lắm từ nhà chạy ra bệnh viện để đón con nghe không? thế nhưng mà khi mà à, bác sĩ đưa đứa con cho anh thì trời ơi anh choáng luôn mà nhìn thấy thằng con nó rất xấu xấu thâm tệ luôn anh tôi buồn <laughs> lắm buồn không thể tưởng được anh nghĩ là con mình chắc nó cũng phải bớt xấu hơn mình vì vợ mình nó cũng đẹp cũng không đến nỗi Ờ, cho nên anh ta buồn quá ờ, không biết làm sao cả anh nghi hay là vợ mình ngoại tình thì cô vợ cô bảo không em là trung thủy trọn vẹn với anh anh có thề thốt nhưng mà anh cũng vẫn tự âm thầm anh đi xét nghiệm adn và, và xét nghiệm adn thì đúng là con anh ấy thật không phải con <laughs> con, con ai cả thì anh không hiểu làm sao cái nỗi buồn về thằng con nó xấu xí xấu xí hơn cả mình nữa anh buồn lắm không giải quyết nổi không làm sao mà cho u uất trong lòng thế đến một hôm thì khi mà cô bạn gái của vợ đến chơi hai người ở trong phòng riêng nói chuyện rồi lúc anh đi qua anh mới lắng tay anh nghe lén thì anh thấy cô bạn gái cô mới khen vợ mình ôi đúng là mày đẹp quá sao mày đẹp thế làm nào mà đẹp thế thế thấy cô vợ mình cô mới mắng yêu cô bạn gái này đồ quỷ <laughs> tao đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy tao đi hàn quốc đấy 300 triệu của tao đấy <laughs> không thì là ế đến già Nghe không? thế thì anh này ở ngoài nghe được câu ấy thì anh lúc này là anh té xỉu luôn và anh mới biết là vì sao con mình nó xấu này chú hiểu không này <laughs> chú biết vì sao con nó xấu chưa à vì cô vợ này đi phẫu thuật thẩm mỹ cô này ngày xưa làm cô gái rất xấu cô đi phẫu thuật thẩm mỹ mất 300 triệu ở Hàn Quốc về cho nên là anh này tìm hiểu thì đâu có biết đâu cũng thấy cô cũng đẹp mà cũng nhìn được mà cưới về nhưng mà cái gen xấu á, ở đây thầy nói là cái nghiệp xấu là không hết đại chúng hiểu chưa phẫu thuật làm đẹp bên ngoài không chuyển được cái bên trong cho nên ấy, hai người cùng xấu thì đứa con nó phải xấu quá là đúng rồi đúng không <laughs> đại chúng anh ta anh ta giác ngộ được cái điều lúc này mới biết sự thật à, thế thì qua cái đoạn kinh này á để chúng ta thấy gì ở đây á, nan tiên nhắc nhở vị hành giả tu hành phải biết làm đẹp mình à, như con sư tử á, nó quý cái sự cao đẹp của nó thì vị hành giả tu hành cũng phải biết mình phải làm đẹp cho mình làm đẹp cho mình bằng gì chúng ta lấy giới luật làm tràng hoa đeo lên thân mình, lấy hổ thẹn làm trang sức đeo lên người mình, và vâng. lấy nhẫn nhục nhu hòa làm y áo mặc lên thân mình. Đấy, ba cái, ba cái phục sức này nó sẽ làm cho mình rất là đẹp. Và vâng. mà cái đẹp này ở thế gian không thể ai có được cả. Cái đẹp này không bao giờ cũ, những cái vật phục sức này của người tu hành nó không bao giờ cũ không bao giờ mòn và đặc biệt là không ai có thể lấy cắp được nó. Và đặc biệt hơn nữa là nó sẽ đi cùng với ta suốt đời, suốt kiếp và nhiều kiếp về sau. Khi có được cái những cái phục sức này, phục sức của giới, phục sức của tàm quý, phục sức của của tất cả những cái tâm thiện lành. Cái trang sức ấy là cái đẹp nhất. Đại chúng có thấy đúng không? Cái điều thứ năm, sư tử dù có bị uy hiếp vì sự chết, vì sinh mạng cũng không chịu hàng phục bất kỳ một mãnh thú nào. Bậc hành giả phạm hạnh cũng không hề chiều chuộng bất cứ ai để kiếm được y phục, vật thực, chỗ ở, thuốc men. Dù có mất mạng sống, bậc phạm hạnh vẫn giữ tư cách giới học của mình, không chịu khuất phục trước bất kỳ một thế lực nào. Đó, con sư tử nó rất kiên cường và nó chiến đấu thì chiến đấu đến khi nào kiệt sức cho đến chết thì mới thôi mới buông đấy, đấy là cái, cái bản lĩnh cái kiên cường của con sư tử thế thì bậc hành giả tu hành phạm hành cũng vậy không bao giờ vì sự sống của cái thân này mà hạ mình mà quỵ lị một cách đê hèn không bao giờ vì miếng ăn vì tấm áo tấm y này vào vì cái chỗ ở vì cái thuốc men điều trị gọi là tứ y này mà quỵ lụy hạ nhục mình không bao giờ thà chết tức đại chúng phải có cái phẩm cách như vậy vì ta đi xuất gia không phải vì miếng cơm manh áo người đi xuất gia vì miếng cơm manh áo người ta gọi là là cái loại gọi là giá áo túi cơm còn người đi xuất gia có trí khí có lý tưởng vào thượng cầu phật đạo hạ hóa chúng sinh thì không bao giờ có thể vì miếng cơm manh áo mà hạ nhục mình như vậy cả. Đó. Người đi xuất gia, người chân thật tu phải biết cái thân xác này nó thực sự là giả tạm. Nó chỉ là cái thân tạm một lần một đời này thôi. Và ta phải tu tập cái thân này coi như cái thân thừa, mượn thức ăn của thế gian để nuôi sống nó tạm thôi. Không phải vì nó đắm say, vì nó mà tạo nên những cái nghiệp ác mà hủy hoại cái, cái phẩm mạo của người xuất gia và ảnh hưởng đến đạo Pháp. Người nhất là người xuất gia. Nếu vì miếng cơm manh áo, vì những cái dục lạc trần gian ấy, thì làm hủy hoại đạo Pháp, làm ô nhục, ảnh hưởng đến cả Đức Phật nữa. Đấy, thưa đại chúng, không phải chuyện nhỏ. Thế cho nên, ấy, người xuất gia, bậc tu hành phạm hạnh phải thấy như vậy. Phải lấy, người xuất gia còn phải làm gì? Lấy thân của mình ấy làm gì? lấy giới làm thân nghe không? lấy giới đức làm thân thể của mình cho nên mới có câu gọi là giới thân lấy trí tuệ làm mạng sống của mình cho nên gọi là tuệ mạng hai cái câu này các phật tử ghi vào cho thầy giới thân và tuệ mạng người tu hành phải lấy giới đức làm thân thể của mình lấy trí tuệ làm mạng sống của mình đó đấy mới là thân thật của mình đấy mới là mạng sống của mình chứ không phải cái thân xác thịt này đâu. Thân xác thịt này trước sau gì rồi nó cũng chết, nó cũng hủy hoại. Mà nếu vì thân xác thịt này nhiều khi chúng ta lại tạo ra bao nhiêu điều tội lỗi để rồi đoạn lạc chìm đắm muôn kiếp. Đấy, cho người xuất gia phải hiểu được cái điều đó. Nếu mà chết mà có giới thân có hệ mạng thì cái chết ấy rất là vẻ vang. Cái chết ấy lại có tiếp cái thân sau tốt đẹp hơn thân trước nhiều. Còn chúng ta mất giới thân, mất huệ mạng mà chết thì cái chết ấy sẽ đọa lạc, đau khổ, chìm đắm. Đấy thưa đại chúng. Thế cho nên à, bậc tu hành phạm hạnh, bậc xuất gia à, phải học cái này và không bao giờ hạ mình, không bao giờ vì cái thân này mà hạ nhục mình và làm mình trở thành một cái người thấp hèn, mất đi cái giá trị cao quý của người xuất gia, của bậc tu hành phạm hạnh. Đấy là cái điều thứ năm. Điều thứ sáu, sư tử đi kiếm ăn bất kỳ ở đâu cũng không hề sợ hãi, không say mê món ăn. Bậc hành giả cũng không khởi tâm khiếp nhược khi đi khất, trì bình khất thực. Quán tưởng vật thực mới ăn, nhưng không say mê miếng ăn, không chịu nô lệ bởi cái ăn, tương tự như sư tử vậy. Đúng như Đại Đức Mahaka Diếp đã nói, tôi là tỷ khưu, là người thọ trì giới, nâng đỡ giới trong sạch, nên tôi hằng chi túc trong y phục và vật thực. Dù có, dù không, và tôi cũng hằng khen ngợi sự chi túc trong vật thực và y phục. Dù có, dù không, là tỳ khiêu đừng nên thực hành hạnh thấp thỏi, hạ liệt, thật không xứng đáng phẩm hạnh của mình. Có không cũng được, đừng sợ hãi, đừng khiếp nhược. Có không cũng an hỷ và vắng lặng, phải thấy rõ tội trong khi thọ dụng tứ sự. Chính Đức Thế Tôn đã từng thuyết như thế, các thầy nên thọ trì. Ở đây, con sư tử, phải không? nó đi đâu, nó không có hề sợ hãi và nó không say mê đối với món ăn. Ăn no xong rồi là thôi, không có quyến luyến với món ăn. Vâng, thế thì một vị hành giả tu hành phạm hành cũng vậy. Khi đi khất thực, tâm không khiếp nhược, vâng, Tại sao lại nói đi khất thực mà tâm không khiếp nhược? Quả thật, thưa đại chúng, khi đi khất thực có rất nhiều chướng ngại, chướng nạn. Mà ở đây nhất là chư ni chẳng hạn. Chư tăng thì đỡ hơn một chút, còn chư ni mà đi khất thực thì rất nhiều pháp chướng ngại nó xảy ra. À, rất nhiều. Nào là nắng mưa, bão gió. À, nếu còn đi qua những rừng rú thì có thú rừng, à, đi trong làng bản thì có chó giữ. Đại chúng nghe không? rồi gặp phải kẻ ác nó hành hung người xấu nó nhục mạ kẻ bất tín thì họ phỉ báng à, có khi còn bị vu oan giá hỏa bị xua đuổi đó nếu đi vào cái chỗ mà gặp có tín đồ thuần thành ấy, thì họ cúng cho thì có để được đủ bát còn nếu không gặp ấy, thì có khi ôm bát không mà đi về đó. bữa đói bữa no bất định đi khất thực là như vậy đấy thực sự không phải dễ thưa đại chúng chùa mình thì chưa tăng ni chưa được xuống dân để khất thực ờ, mà thầy vẫn ước ao sẽ có một ngày để mà đủ cái duyên chính quyền cho phép mình được đi khất thực cái pháp khất thực nó rất là quý ôm bác đi khất thực vào trong dân chúng khất thực rất là quý vì nó đầy đủ tất cả những cái pháp chướng duyên này nó mới nó mới tôi luyện cho người xuất gia có được những cái phẩm chất cao quý như thầy vừa nói đấy nắng mưa nắng trang trang thế này vẫn phải ôm bát mà đi và đường nó nóng rát chân cũng phải đi vào rồi mưa rồi bão vào đá đổ cây đè rất nhiều thứ có thể xảy ra trên con đường và rồi thú dữ chó dữ thưa đại chúng đấy rồi gặp phải người ác nó đánh nó chửi nó ném đá vào gặp cái người bất tín nó phỉ nhục nó sỉ nhục nó, nó bôi nhọ nói xấu nhiều thứ thưa đại chúng rồi có khi rồi là nó vứt cái đồ nó cho đồ bẩn vào trong bát của mình đó đã từng có những cái chuyện như vậy rồi à, rồi nó đuổi đi nó xua đuổi những cái vùng mà dân họ không có tín tâm không có đạo họ đuổi đi không biết ông ông bát đi làm gì đuổi đi tất cả những cái đấy bậc hành giả tu hành đều phải kham nhẫn hết thưa đại chúng kham chịu hết đói khát cũng phải kham chịu bữa đói bữa no và vật ngon vật dở đều phải nhẫn hết đấy thưa đại chúng chân đi khất thực thực ra mà nói nếu mà thật là người biết tu thì đi khất thực nó giúp cho ta được rất nhiều hạnh đức tốt lành thành tựu cho ta nhiều hạnh đức tốt lành đấy cho nên ấy, bậc hành giả thì phải không khiếp sợ khi đi khất thực quả thật cũng có những người sau khi xuất gia rồi phải ôm bát đi khất thực nhiều khi cũng sợ cũng ngại cũng chùn chân đấy không muốn đi nữa ngán sợ nhưng mà chúng ta biết đây là cái hạnh tu đấy cho nên phải không khiếp sợ khi đi khất thực phải không đó cho nên bậc hành giả chân chính thì phải giữ được cái tâm kiên cường không khiếp sợ dù khó khăn thế nào chướng ngại gì vẫn sẵn sàng ôm bát đi hóa duyên đi khắp tất cả với lòng từ bi bao la. Đó chính là phẩm chất của người hành giả, một vị khất sĩ cứu đời. Đúng như bài kệ trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy. À. Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, Thầy rất tâm đắc cái bài kệ này. Đó là gì? Nhất, à, đây không phải Kinh Pháp Cú, mà có một bài kệ người xưa làm, tán thán cái hạnh đi khất thực. Nhất bát thiên gia phạm, cô thân vạn lý du, kỳ vi sinh tử sự khất hóa độ xuân thu dịch nghĩa là nhất bát thiên sa vạn là một cái bát ăn cơm của nghìn nhà thiên là nghìn thiên gia là nghìn nhà phạn là ăn một bát ăn nghìn nhà đúng là cái bát cơm của các thầy là ăn cơm của ngàn nhà đấy ngàn phật tử về đây cúng dường vạn phật tử về đây cúng dường các thầy đông gạo đấy là cơm của ngàn nhà đấy cho nên một bát ăn cơm ngàn nhà ở đây ăn cơm cũng là ăn cơm ngàn nhà mà ôm bát đi xuống dưới dân khất thực cũng là ăn cơm của ngàn nhà cô thân vạn lý du một thân này đi muôn vạn dặm không ngại khó không ngại khổ kỳ vi sinh tử sự là sao chỉ vì cái sự lớn sinh tử khất hóa độ sân thu nghĩa là đi khất thực để cứu độ chúng sinh à, đấy là hình ảnh của bậc khất sĩ cứu đời đấy thưa đại chúng nha thì kính thưa đại chúng qua cái bài kinh hôm nay, chúng ta học được ở ờ, con sư tử sáu điều. Nhưng mà Thầy nghĩ rút lại mấy cái ý chính này, đó là người đệ tử Phật dù tại gia hay xuất gia đều phải sống xứng đáng với phẩm chất của người con Phật. Chúng ta vinh dự, chúng ta được là con Phật với danh hiệu là Phật tử. À, Phật tử thì đúng ra gồm tất cả những người xuất gia, người tại gia đều trong cái nghĩa Phật tử cả đấy có bây giờ ta phân ra làm người xuất gia riêng còn cư sĩ tại gia gọi là phật tử chứ đúng chữ phật tử thì kể cả xuất gia tại gia đều là phật tử thì chúng ta phải biết quý trọng giới đức thực tập oai nghi chính hạnh không mê đắm lợi danh trần thế giữ vững trí nguyện tu hành cầu giác ngộ giải thoát một lòng như vậy tứ thần túc cũng là giúp cho chúng ta thế này thành tựu được trí nguyện giác ngộ giải thoát được như ý như y túc còn nhất là bậc xuất gia thì phải sống làm gương sáng cho đời xứng danh là bậc nhân thiên chi mô phạm đấy người xuất gia còn được một cái danh hiệu là nhân thiên chi mô phạm sẽ là thầy của trời người đấy người xuất gia mà tu hành chân chính gọi là chân tu đó giữ giới cho thanh tịnh thôi đã đáng làm nhân thiên chi mô phạm rồi làm thầy cho trời người trời người cúng dường được phước báu rồi. Đấy, chưa cần phải anh chứng đắc gì đâu. Anh chỉ chân tu thôi, giữ gìn phạm hạnh, tốt đẹp. Anh đã xứng đáng là ruộng phước điền cho cả trời người cúng dường rồi, thưa đại chúng. Và người xuất gia, người thực hành phạm hạnh ấy sống sẽ tỏa hương thơm tinh khiết cho đời, giống như những đóa hoa sen mà trong kinh Pháp Cú Đức Kệ, Đức Phật dạy bài kệ thế này như giữa đầm rác nhớp quăng bỏ bên đường lớn chỗ ấy hoa sen nở thơm sạch đẹp ý người cũng vậy giữa quần sinh uế nhiễm mù phàm tục đệ tử bậc chính giác sáng ngời với trí tuệ thầy xin à, chúc đại chúng thân tâm an lạc và luôn luôn tinh tấn tu hành nhé học phật pháp ứng dụng tu hành được lợi ích nam mô hoan hỷ tạng bồ tát ma ha tát kính thưa đại chúng chúng ta sang phần giải đáp các thắc mắc câu hỏi thứ nhất từ nick facebook tên là vũ thị lan à, vũ thị lan cô vũ thị lan có gửi câu hỏi thế này con kính bạch thầy gia đình con mới lập bát hương thờ phật chúng con thay bát hương gia tiên mới hạ ảnh thờ của ông bà cố ông cố bà cố ông nội bà nội thay vào đó là thờ ảnh phật bát hương phật chúng con thờ phật và gia tiên chung một ban thờ nhưng nhiều người nói chúng con thờ như thế thì gia tiên sẽ không thể về được mà chồng con còn là cháu đích tôn nữa mọi người nói nhiều thành ra con cũng lo lắng không biết mình thờ như vậy có đúng không con xin thầy giải thích giúp con con thành kính chiên thầy à, đại chúng nghe rõ câu hỏi của bạn vũ thị của cô vũ thị lan này chưa tức là câu hỏi về cái việc là thờ gia tiên chung với lại thờ phật cùng một ban thờ có làm sao không Đấy, thì thầy xin chia sẻ với cô vũ thị lan cũng như toàn thể đại chúng thế này trước hết ý, chúng ta phải nhận định về bản chất của cái việc thờ cúng đã nghe không? hiểu thờ cúng là cái gì Bản chất của việc thờ cúng chính là để chúng ta bày tỏ sự cung kính, lòng biết ơn, nhớ ơn, đền đáp và cúng dường đối với, với những người đã khuất hay những cái đấng thiêng liêng. Nghe không? Người đã khuất đó có thể là cha mẹ, người thân của mình, không? hay là những người mà anh hùng chiến sĩ hy sinh, đấy là những người đã khuất. Hoặc là đối với những cái đấng bề trên thiêng liêng, như chư Phật, Bồ Tát, chư Thánh Hiền à, thì thờ chúng ta mới thờ. Chứ không ai mà đi lập ban thờ với cái thằng tướng cướp, thằng trộm cướp cả, thằng giết người, những cái thằng hư hỏng cũng không ai thờ. Có thể những người đấy con cháu người ta thờ thôi vì có cái nghĩa, cái nghĩa, vì cái nghĩa mà thờ, ân nghĩa mà. Ờ, người ăn trộm, ăn cắp, thằng tội phạm thì cũng có con, con nó cũng phải thờ nó. Con nó thờ nó là theo cái nghĩa là bậc sinh thành. Cho nên thờ cúng cái đầu tiên ấy, chính là để bày tỏ cái, cái sự cung kính, lòng biết ơn, nhớ ơn, nhớ nghĩa và đền đáp đối với những người đã khuất với các bậc, các đấng thiêng liêng. Đó. Thứ hai, ấy, cái nghĩa thứ hai là tiếp tục là gì? Là để mà học theo gương, theo cái gương của người đã khuất, ấy, lấy những cái gương tốt, những cái điểm sáng của họ để giáo dục, dạy dỗ con cháu, sống thảo hiền, nhân nghĩa. Và đấy là cái thứ hai. Thứ ba là để gìn giữ cái giềng mối của tổ tông, đoàn kết con cháu dòng họ, à, nhất là thờ ở gia đình, thờ gia tiên, là để gì gìn giữ cái giềng mối của tổ tông, cây có gốc và nước có nguồn là như thế đó. Thì chúng ta thờ, có cái nhà thờ họ để biết, con cháu biết đây, mình là con cháu con nhà ai, chi ngành nào, và cũng là để đoàn kết con cháu. Phải không? ở nước Việt Nam có mấy cái dòng họ lớn họ đều có tổ chức cái dòng họ đấy như dòng họ Trần, dòng họ Nguyễn, dòng họ Vũ, dòng họ Ngô, dòng họ Lê vân vân rất nhiều, nghe không? Ừ, rất nhiều. Mỗi cái dòng họ đấy họ họ họ cố kết quy kết con cháu lại à, để mà mà mà đoàn kết, để mà giữ gìn cái cái cái cái, chuyện cái gọi là cái cái cái cái truyền thống của dòng họ. Đó. Rồi cái gì nữa? thờ cúng còn có cái ý nghĩa là để cúng thí cho vong linh người đã khuất cúng thí cho vong linh người đã khuất còn đương nhiên đối với phật thánh thì ta cúng phật thánh là cúng tượng trưng chứ phật thánh thì không bao giờ ăn những cái thứ ấy của chúng ta thế còn chúng ta cúng cho vong linh chúng ta biết là vong linh có loại nó về họ thọ hưởng được những cái loại vong linh ngạ quỷ mà ngạ quỷ mà sống bằng cái sự cúng thí đấy là họ sẽ về họ ăn được nhé thế rồi nữa là gì cái bàn thờ cái chỗ thờ đấy là cái chỗ để chúng ta kết nối tâm linh với người đã khuất với thế giới bên kia với các đấng thiêng liêng và cái bát hương đấy cái que hương cái cây hương ấy, cũng là cái để mình kết nối thầy vẫn vẫn đấy nói